Hello, đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào nha Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, chọn một bài mồi xì tin Bài xin dâu, bài mồi mới Để câu cá trôi, chép, rô phi cho mùa lạnh nha các bạn Và bài mồi này mình đã đăng trên kênh à, hơn một năm trước Và ngày hôm nay mình muốn à, à, làm lại và giới thiệu cho các bạn một bài mồi ủ bằng xịt dâu nha các bạn đây là nguyên liệu của chúng ta đó của bình thường đây là gạo đỏ nè mình có thêm một số thành phần nữa cho nó thêm hiệu quả nha các bạn hy vọng ngày mai bài mồi này sẽ lên được cá để mình quay cho các bạn xem đây là một lạng rưỡi đậu gạo đỏ nha các bạn đó rang rang thơm lên là ok còn đây là đậu xanh nè đậu xanh này mình sẽ dùng mà hai lạng đậu xanh rang nha các bạn nhớ nha hai lạng đậu xanh rang là ok đậu phộng một lạng rưỡi đậu phộng rang nha các bạn rang thơm là ok nha rang nó chở màu à, vàng đen như vậy là ok nè đỏ đen và mè nửa lạng mè nha các bạn chúng ta không dùng à, không cần dùng nhiều mè đâu còn dùng mà nửa lạng mè thôi là ok nha các bạn nửa lạng thôi là ok đó mình sẽ trộn đều hết lại nha đó chỉ có trong đây chỉ có à, bốn thành phần mè đậu phộng gạo đỏ và đậu xanh mình sẽ đi à, xay nhuyễn này ra còn thành phần để mà trộn thêm đó chính là cám chim cắm chim này mình mua lại xây nhuyễn nha các bạn mồi câu cá D1 và nguyên liệu không thiếu chúng ta chính là xì tinh dâu nha các bạn đây đây là xì tinh dâu nè mình muốn à, trộn mồi ủ cho các bạn để các bạn câu cá được hiệu quả hơn bằng à, cái xì tinh dâu này nha các bạn đó bây giờ mình sẽ đi xe nhuyễn à, cái này ra nha các bạn ok các bạn à, mình đã xen nhuyễn à, tất cả phần này là ra, ra chung với nhau rồi nè các bạn bây giờ các bạn bị mình à, một cái thao cái này to một chút nha đó để mình à, trộn bồi cho nó ok hơn mình sẽ bỏ một à, khoảng cái chừng vài ba lạng à, cắm khô ra trong cái thao này là một à, ủ nó lên mùi men chua các bạn mùi chua nha trước một ngày một đêm như bây giờ mình à, để mà sáng mai đi câu là ok các bạn đó bao nhiêu đây nha các bạn còn cái này để mai mình trộn thêm vô mình câu tiếp nha các bạn đó bây giờ các bạn bỏ đi một ra cho mình mời câu cá đi một nha các bạn bịch này rất thơm hương dâu nha các bạn cho ta câu cá có thơm luôn nửa gói nha ok nửa gói này ngày mai mình trồng tiếp trồng tiếp uh, à, vô trong mồi là mình câu luôn nha các bạn đó đây là cắm chim nè chim mai tạo đồ nó dính lại để tạo mùi thơm nha các bạn vô luôn đấy à, coi như là 5 phần cắm à, rang 2 phần D1 và một phần cắm chim Ồ ok đeo lên nha các bạn ok chưa lên màu rất là đẹp luôn nè đã rồi ok phần cuối cùng đó chính là xì tinh dâu nha các bạn đây mình làm màu mồi của cá dâu chép ủ bằng à, xì tinh dâu bài màu mới nha các bạn cháy cái luôn đó ít trước nha mình trộn đều lên tránh chặn nữa mồi tao nó bị nhão các bạn thêm vô nha các bạn thơm quá quá đã rồi chịu hết nổi rồi bạn ơi thơm quất chi đường nồng luôn ok các bạn bắt đều lên cho mình bắt đều lên nha các bạn quá đã rồi lên mùa đặc biệt lắm các bạn phải làm câu thử mới được quá đã quá đã uhm, bây giờ các bạn chế tin cho mình nha chắc một chai này cho đủ rồi các bạn à đứa dễ nó giờ hơn nửa chai rồi mà chúng muốn chưa chưa đủ chế hết một chai này quá chế chén từ từ từ từ nha các bạn coi như coi là các bạn làm các bạn chế hết một chai nha đó là ok gần hết một chai cứ chế từ từ từ từ từ từ từ, từ là ok các bạn mồi mồi chúng ta nó lên mùa đặc biệt lắm các bạn à kê kê kê kêu kê bây giờ mình sẽ thử làm một cái à, thí nghiệm nha các bạn khi mồi chúng ta nó rớt xuống nước rồi nó sẽ như thế nào đó các bạn đây là là, là, là lửa câu đơn của mình nè đó đây mời mời sẵn mì mình một ly nước như thế này nè đó để các bạn à, xem cho nó tận mắt nha các bạn xem muốn mồi móc vô trong lửa đơn nè và khi chúng nước à, mồi chúng ta đang sẽ tan ra như thế nào sẽ ra sao nha các bạn mồi này chúng ta là gọi là mồi dính bở nha các bạn chứ phải là mồi dính chắc nha dính nhưng mà bở dễ rớt <coughs> đấy mình đã móc hai cái uh, nho như thế này nè đó mình sẽ bỏ vô trong cái ly nước nè nha các bạn cùng à, xem thử nha nó sẽ như thế nào nha các bạn đó các bạn thấy không xương nước mồi chúng ta nó sẽ rớt rớt ra nè đó thấy không mồi ta đớt ra nè rồi khi chúng ta quay nè nhúng này sẽ thay tan mồi ra ta nè từ từ nè nó tan ra nha các bạn nha đây nè đây mọi ta mà thấy mồi ta đang tan, ra từ từ không đó đó đó thấy chưa cái em là cái chân có sóng là mồi chúng ta sẽ động nên sẽ tan ra nè sóng như mình tạo sóng nè mồi quay lại nè đó mồi sẽ tan ra sẽ kẻ dụ cá đến ăn nhanh hơn nha các bạn đó thấy không nhưng mà muộn ta vẫn giữ trong lưới câu được đấy <coughs> đó bạn nhúng thoải mái luôn đó nè mùa người ta nó dính bở mà các bạn nè à. đó một lớp bên ngoài rớt hoa thôi khi mà khi mà tan hết rồi nó sẽ như còn như thế này nè các bạn đó nè nó sẽ còn như thế này nha nó giống cứ gai gai, gai, gai như thế này nè đó là một phần ngoài rẻ mà ta đang thả ra để ta dụ ca đến ăn dễ hơn nha các bạn đó ok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 để luôn luôn theo dõi những video tiếp theo của mình và bật cả chuông thông báo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Nếu các bạn có yêu thích kênh này của mình thì hãy qua kênh Câu Cá Là Đam Mê. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn qua bên đó các bạn à, xem và các bạn tham khảo nhiều bài mồi ở bên đó nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.